Đăng ký ngay khóa học nghị luận xã hội chuyên sâu cùng học văn chị Hiên để cải thiện kỹ năng, phương pháp làm bài, thực chiến đề với lộ trình học tập hoàn toàn mới phù hợp với tất cả các bạn học sinh từ lớp 8 đến lớp 12. Hãy cùng gặp chị trong khóa học này để chinh phục nghị luận xã hội các bạn nhé! xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chị Hiên ở trong buổi học ngày hôm nay. Và các bạn thân mến, chắc hẳn rằng là các bạn cũng đã biết ngày hôm nay sẽ là buổi học cuối trong cái chiến dịch chinh phục nghị luận xã hội của chúng ta trong vòng 4 ngày vừa rồi. Không biết là bây giờ thì các bạn đã có mặt ở đây chưa? Thế nhưng mà như chị đã nói rồi đấy, Chúng mình sẽ có những cái món quà dành tặng cho nhau ở trong buổi sáng ngày hôm nay. Cùng với đó chúng ta sẽ cùng với nhau nhắc nhớ lại về việc là luyện tập nghị luận xã hội à, làm như thế nào để chúng mình có thể cùng với nhau luyện tập nghị luận xã hội mỗi ngày để đạt được cái kết quả tốt nhất thì đó chính là cái nội dung mà ngày hôm nay chị muốn trao đổi và chia sẻ cùng với các bạn buổi số 4 được không ạ? À? Chúng mình sẽ cùng đợi nhau một chút xíu nhá. Các bạn đã có mặt ở đây và tham gia cùng với chị Hiên ở trong phần phát trực tiếp này chưa? Nếu như mà các bạn đã có mặt ở đây rồi thì bây giờ chị mời các bạn cùng xem một cái phần video clip sau với chị nhé. Những cái điều mà các bạn có thể lắng nghe từ video clip mà chị cung cấp cho các bạn, đúng không ạ? À, thì ra chúng ta đều biết rằng bản thân mỗi người thì đều có những cái mục tiêu đều có những cái đích đến và đều những có những cái mong muốn trong cái tiến trình hiện thực hóa những cái mong muốn của các bạn và cụ thể chị tin rằng đối với lứa tuổi của các em ở thời điểm hiện tại đương nhiên nó có thể là những cái đích đến chưa thực sự lớn lao giống như những điều mà video clip vừa rồi đã nói chúng ta có thể ở thời điểm hiện tại chỉ đang mong muốn là gì ạ chỉ đang mong muốn là à, điểm văn của chúng mình sẽ được cải thiện việc viết nghị luận xã hội của chúng mình sẽ dễ dàng hơn và các bạn sẽ không bị băn khoăn quá nhiều khi mà gặp một cái đề bài và đặt bút viết cũng sẽ có rất là nhiều bạn mong muốn rằng năm nay em phải bứt phá từ học sinh ờ, em sẽ đạt được danh hiệu học sinh giỏi cũng sẽ có rất là nhiều bạn muốn rằng bứt phá điểm trung bình năm nay của em phải là 9,0 trở lên cũng có rất nhiều bạn năm nay muốn thi đậu vào một cái ngôi trường đại học mà các em mong muốn hay là cũng có những bạn đang mong muốn là có thể thi vào một cái ngôi trường cấp 3 mà các bạn à, đã mong đợi từ rất lâu rồi. Chị cho rằng là mỗi người đều có một cái đích đến, đúng không ạ? Mỗi chúng ta đều có một cái đích đến và đừng chỉ nhìn vào thành công của người khác. Hãy nghĩ về sự nỗ lực của họ bởi vì quả thực là họ đã phải trải qua quá nhiều những cái khó khăn để có được à, tất cả những cái điều tuyệt vời giống như ở cái thời điểm hiện tại mà chúng ta đang nhìn thấy và chị mong rằng các em cũng sẽ trở thành những chiến binh nỗ lực trong âm thầm và với cái sự nỗ lực đó của các bạn các bạn sẽ có thể bứt phá để đạt được điều mà các bạn mong muốn nhá được không ạ đó là một số những cái điều gửi gắm trước tiên với chúng mình bởi vì các bạn cũng đã biết rồi đấy Hành trình vừa rồi chúng mình đi cùng với nhau Tính đến ngày hôm nay mới chỉ là 4 ngày thôi Nhưng mà chị thì chị cho rằng là đây thực sự là một cái cuộc cách mạng Đối với rất nhiều bạn đang có mặt ở đây cùng với chị trong phần phát trực tiếp này Có lẽ các bạn đã rất lâu rồi chưa dậy sớm từ cái khoảng thời gian 4 giờ hơn hay 5 giờ Có lẽ các bạn đã rất lâu rồi không nghĩ và nhận thức được đến việc là à thì ra nghị luận xã hội có thể trở nên đơn giản hơn khi chúng mình cố gắng mỗi ngày và có lẽ cái từ khóa để giúp chúng ta có thể đến được với thành công ấy thì chị luôn cho rằng đó là chỉ có thể bắt đầu từ sự nỗ lực của các bạn mà thôi được không ạ sự nỗ lực sẽ bằng may mắn và may mắn ấy sẽ được hồi đáp bằng những thành công, bằng những kết quả tốt đẹp. Vậy thì chị mong rằng là gì ạ? Mặc dù là cái hành trình của chúng mình sẽ kết thúc tại đây, nhưng mà chị mong là các bạn sẽ kéo dài cái hành trình đó cho riêng chính bản thân của các bạn, chứ không phải cũng chỉ dừng lại trong ngày hôm nay. Được không nào? Chứ không phải là chỉ dừng lại trong ngày hôm nay mà hãy tiếp tục kéo dài cái điều đó cái điều mà các bạn đã làm được trong vòng 4 ngày vừa qua để các bạn không chỉ là làm cho cái việc riêng một cái việc rất là nhỏ là viết nghị luận xã hội tốt hơn mà đó sẽ là những cái câu chuyện khác nữa sẽ là những cái hành trình những cái bước bứt phá mới của các bạn nữa được không ạ à? chị rất mong điều đó chị thực sự thực sự rất mong điều đó và hy vọng rằng là các bạn có thể cố gắng nỗ lực mỗi ngày để có thể chạm được đến cái may mắn mà các bạn vẫn mong muốn và may mắn ấy xin được gọi tên nó chính là bằng thành công được không nào À có rất nhiều bạn đã tham gia đầy đủ cùng với chị Hiên ở trong 4 buổi vừa rồi ạ Và điều đó khiến cho chị cảm thấy hạnh phúc vô cùng Điều đó khiến cho chị cảm thấy hạnh phúc vô cùng ạ Cảm ơn các em rất nhiều nhá Cảm ơn các bạn rất nhiều bởi vì đã tham gia cực kỳ nhiệt tình với chị Rất nhiều bạn đã dạy 4 ngày Rất nhiều bạn đã dạy 3 ngày Rất nhiều bạn đã dạy 2 ngày Và kể cả là các bạn dạy một ngày thôi Thì đối với chị Đó cũng là một cái sự tự nỗ lực rất đáng để trân trọng Phải tiếp tục phát huy cái sự tự nỗ lực đó Chúng mình nhá Ok chưa nào? Các bạn thân mến, cái hành trình mà chị em mình cùng với nhau đi qua Đó là hành trình chúng ta cùng với nhau tìm hiểu về phương pháp viết đoạn văn nghị luận xã hội khoảng 200 chữ được không ạ? Như bình thường á, là chị sẽ chỉ trọng tâm vào đoạn văn nghị luận xã hội thôi Thì có thể là một đoạn văn 150 chữ, 200 chữ hay 250 chữ Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhá Về cái phần phương pháp này các bạn sẽ thấy đó chính là chúng ta sẽ bao gồm có 3 phần mở đoạn này, thân đoạn này và kết đoạn này. Ok chưa ạ? Mở đoạn, thân đoạn và kết đoạn. Được không nào? Phần mở đoạn ở đây chúng mình sẽ có đó là dẫn dắt cộng với đặt vấn đề. Được không ạ? Thân đoạn ở đây chúng ta sẽ có đó chính là chúng ta đi vào các bước giải thích này Phân tích bàn luận này Được không ạ? À? Phân tích bàn luận này Chúng ta có à, Chúng ta có chứng minh này Chúng ta có lật ngược vấn đề nếu cần thiết này À chúng ta có gì nữa đây? Chúng ta có liên hệ bản thân này Và cuối cùng phần kết đoạn chúng ta sẽ đưa ra một cái thông điệp có ý nghĩa để gửi gắm đến gì ạ? Những người mà đang đọc bài viết của các bạn. Ok chưa nào? À đúng rồi đây các bạn ơi Một trong những cái vấn đề mà các bạn gặp rất nhiều trong cái quá trình mà các bạn viết nghị luận xã hội Đó chính là các bạn hay viết quá dung lượng Chính xác đấy ạ Thùy Giang ạ Đây không phải là vấn đề của riêng em đâu Mà đây là vấn đề của rất là nhiều các bạn khi mà viết nghị luận xã hội Thì chị cho rằng cái cách luyện tập của chúng mình nhá Đây ạ giải pháp cho chúng mình Cách luyện tập của chúng mình để các bạn có thể trước tiên đó là gọi là thay đổi được cái việc là chúng ta thường bị viết quá dung lượng thì các em nên luyện tập bằng cách là các bạn sẽ giới hạn dung lượng trước trong những cái lần luyện tập thì các bạn nên chủ động giới hạn dung lượng có nghĩa là các bạn sẽ vạch sẵn là ví dụ cái đoạn viết đó là khoảng 200 chữ thì các bạn sẽ chỉ giới hạn là ngày hôm nay mình sẽ chỉ được viết đến đây thôi đó, đến đây là đã hết 200 chữ rồi, mình sẽ chỉ được viết đến đây thôi. Tức là tự bản thân mình sẽ giới hạn dung lượng ngay từ đầu và mình sẽ bắt đầu luyện tập, được không ạ? À? Sau đó mình sẽ bắt đầu luyện tập. Thì mình sẽ xem là khi mà mình viết đến cái phần mà mình đã hạn định dung lượng là mình mới viết được đến phần nào. Ví dụ mình mới viết được đến phần chứng minh chẳng hạn, thì bây giờ mình bắt đầu mình phải dừng lại ở đó và mình xem lại. Mình xem lại xem là à cái phần này là đang hơi dài dòng mình có thể gọt rũa đi mình có thể gì ạ? Bỏ cái phần đó đi để thêm thắt những cái phần còn lại bao gồm có liên hệ bản thân và đưa ra thông điệp vào. Được không ạ? À? Thì chị thì chị cho rằng là để có thể thay đổi được cái việc là chúng ta thường viết quá dung lượng cho phần đoạn văn. Đây là một trong những cái điều mà chị cho rằng không phải là vấn đề của riêng Thùy Giang mà là vấn đề của rất nhiều bạn viết nghị luận xã hội đang có mặt ở đây. Thế nên là không còn cách nào khác chúng ta phải luyện tập và luyện tập bằng việc là đối với những cái bài đầu chúng ta có thể viết rất thoải mái sau đó chúng ta nhìn nhận lại ôi tại sao mình lại viết dài thế này và bắt đầu mình bắt đầu giới hạn dung lượng ngắn dần ngắn dần ngắn dần để phù hợp với cái dung lượng cho phép ở trên đề bài các em nhá bởi vì về cơ bản là cái phần hình thức cũng là được 0,25 điểm đấy Nên là làm ơn các bạn ơi nếu như mà các bạn viết lố quá ấy, Tức là các bạn viết quá dung lượng quá nhiều thì người chấm bài chỉ cần nhìn vào thôi là đã biết rồi chứ đừng các bạn đừng nghĩ rằng là cái cái việc mà người ta giới hạn về dung lượng ở phía trên là cái điều chúng ta không cần quan tâm. Các em hãy chú ý giúp chị Hiên điều này nhá. Hãy luyện tập và nếu như quá dung lượng thì hãy cách luyện tập của chúng mình là sẽ giới hạn dung lượng. Ok chưa ạ? Các bạn thân mến, à, bên cạnh đấy thì trong cái quá trình làm nghị luận xã hội của chúng mình á Bên cạnh cái việc là quá dung lượng thì không biết là các bạn có còn gặp những vấn đề gì trong quá trình làm nghị luận xã hội của các em không? Để à, chị có thể giải đáp thêm cho các bạn. Nội dung chính của buổi ngày hôm nay sẽ là nhìn nhận trên các cái vấn đề mà các bạn đang băn khoăn và thắc mắc để có thể giải đáp cho các bạn để hình thành được một cái quá trình luyện tập cho chúng mình. Nào các bạn ơi, các bạn có câu hỏi gì muốn đặt ra cho chị về việc viết nghị luận xã hội không ạ? Và hãy nhớ nha, Hiện tại thì chị Hiên vẫn đang tiếp tục tuyển sinh một cái khóa học chuyên sâu về nghị luận xã hội. Khóa học này chỉ có 29.000 đồng một buổi thôi. Chúng mình sẽ cùng với nhau chinh chiến qua 10 buổi để chia sẻ với nhau chi tiết nhất, tỉ mỉ nhất về đoạn văn nghị đoạn văn và bài văn nghị luận xã hội. Thế nên là nếu mà bạn nào mà vẫn chưa à bạn nào mà vẫn chưa à, tham gia được cùng với chị trong cái khóa học đó thì phải đăng ký ngay nha. Được không nào? À về dẫn chứng đúng không? Các bạn ơi như chị đã nói rồi Nhất định là phải chuẩn bị cho mình một cái bảng dẫn chứng nhá Được không ạ? Ngày hôm nay những bạn nào đang tham gia cùng với chị trong phần phát trực tiếp này Chị xin phép là có thể dành tặng cho chúng mình một cái bộ dẫn chứng Đây sẽ là cái món quà đầu tiên dành cho chúng mình. Được không ạ? À? Xin phép tặng dành tặng cho các bạn một cái bộ dẫn chứng nghị luận xã hội. Và đây sẽ là cái món quà đầu tiên dành cho các bạn. Và để nhận món quà đó như thế nào thì một lát nữa chúng mình sẽ cùng cùng trao đổi với nhau về cái này nhá. Ok chưa ạ? Rồi, à, có bạn thì đang nói rằng là à, đối với cái phần dẫn chứng này thì chúng mình nên chủ động tìm ở các cái nguồn giống như chị nói rồi đấy mình nên chủ động tìm ở các nguồn và làm theo cái bảng giống như là cái buổi về dẫn chứng thì chị có trao đổi cùng với chúng mình đấy nhá chị có trao đổi cùng với chúng mình này các nguồn ví dụ như là trên VTV24 này hay tìm ở trang việc tử tế này hay là chúng mình sẽ tìm ở trên các cái trang báo như là dân trí lao động VN Express, VTV vân vân được không ạ? À? có rất là nhiều những cái dẫn chứng mà các bạn có thể tìm thấy và chị thì chị cho rằng là cái vấn đề trước tiên cần phải giải quyết đấy là mình chưa có dẫn chứng cái đã thì cái dẫn chứng ở đây mình phải đi sưu tầm nó trước phải đi tìm nó trước và triển khai làm theo cái bảng mà giống như hôm chị hướng dẫn cùng với các bạn ấy nhá chú ý giúp cho chị nhá ok chưa nào À là bởi vì ở đây có rất nhiều bạn không tham gia trong cái buổi mà chúng mình cùng với nhau trao đổi về dẫn chứng mà Đúng không ạ? À? Phải không? Thế nên bây giờ mới hỏi chị về những cái vần này mà Dẫn chứng thì nên đi theo từng luận cứ hay viết hết tất cả các luận cứ Trong bài luận thì mới nêu dẫn chứng Đối với hình thức đoạn văn thì chúng mình chỉ nên nêu một dẫn chứng thôi Đối với hình thức bài văn thì chúng ta đối với từng luận cứ chúng ta hoàn toàn có thể đưa các dẫn chứng vào Thì đấy là cái điểm khác nhau giữa bài văn và đoạn văn Em nhá, bởi vì dung lượng của đoạn văn không cho phép chúng ta đưa ra nhiều dẫn chứng như thế đâu anh Thư ạ. À. Hãy chú ý giúp chị điều này. Được không nào? Hãy chú ý giúp chị điều này nhá. Thì đấy là về cái phần dẫn chứng, hãy sưu tầm dẫn chứng và luyện tập đưa những cái dẫn chứng vào trong phần bài viết của các bạn. Ok chưa ạ? Có rất nhiều bạn bảo là à, em không có ý tưởng bị bí ý tưởng để viết các em ơi, chị thì chị cho rằng là cái phần bí ý tưởng này đa số sẽ bắt đầu từ phần mở đoạn Thường là như thế Tức là khi gặp một cái đề bài các bạn rất là băn khoăn không biết là bắt đầu từ đâu cả Và thường nhá, cái cách mà các bạn sẽ đi ví dụ như là trong cuộc sống À, trong cuộc sống vấn đề này như này, vấn đề kia như kia kiểu vậy Thì chị cho rằng là hãy hãy hãy quên cái việc mở đoạn một cái cách rất là dập khuôn như vậy đi hãy khai triển ý tưởng của mình bằng những cái chị tạm gọi là những cái neo để chúng mình có thể mở đoạn tốt hơn ví dụ như là chúng ta có thể đi từ một cái câu trích dẫn liên quan tới vấn đề đấy và dẫn vào luôn chúng ta có thể đi từ một cái hình ảnh đúng không ạ à? một cái hình ảnh liên quan hay chúng mình có thể dẫn dắt từ một cái câu chuyện rất là ngắn gọn đúng không ạ à? để chúng ta đưa vào chứ đừng hoặc là đi từ những cái trải nghiệm của các bạn đã đi qua để dẫn vào vấn đề đấy đừng đừng dẫn một cách sáo rỗng nữa không phải là sáo rỗng mà là đừng dẫn một cái cách mà nó đã dập khuôn và nó rất là cũ như vậy nữa được không ạ à? thì cơ bản về cái bí ý tưởng chị sẽ trao đổi cùng với các bạn sâu và kỹ hơn ở trong khóa học nghị luận xã hội chuyên sâu 29k các em nhé Chị sẽ làm rõ hơn bởi vì là trong cái khóa học đấy thì chị có nhiều cái khoảng thời gian hơn Và chị sẽ đưa ra cho các bạn cái cách để các bạn có thể mở đoạn một cách rất là suôn sẻ Mà các bạn sẽ có cực kỳ nhiều những cái ý tưởng hay ho Không bị đụng hàng của riêng chính các bạn Được không ạ? Mong là chúng mình sẽ được gặp nhau ở trong cái khóa học này nha Ok chưa nào? À, rồi, đây là về phần bí ý tưởng còn đối với cái câu hỏi liên quan tới lật ngược vấn đề thì thật ra các bạn ơi cái này á là chúng ta nhìn nhận cái vấn đề đó ở cái góc độ khác để làm cho vấn đề trở nên toàn diện hơn. Được không ạ? À? Lật ngược vấn đề tức là nhìn cái vấn đề đó ở một cái góc độ khác để làm cho cái vấn đề này toàn diện hơn. Thật ra ấy đối với những cái bài mà về tư tưởng đạo lý chẳng hạn thì đa số là sẽ khá là ít khi mà người ta nói về người ta sẽ làm cái thao tác lật ngược vấn đề nếu như mà các bạn không tin thì các bạn có thể chủ động tìm những cái đáp án của đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia trong những năm gần đây thì các bạn sẽ thấy là đa số là sẽ không có phần lật ngược vấn đề mà sẽ thống nhất đi theo một cái quan điểm đã được định hình ngay từ đầu cho cái bài viết đấy thì chị chị cho rằng là đối với cái phần lật ngược vấn đề này thì thường mình sẽ dùng nhiều hơn đối với những cái dạng đề liên quan tới hiện tượng đời sống ạ được không nào thường là mình sẽ sẽ thường là mình sẽ nhìn nhận nhiều hơn ở trên cái góc độ đó là về các cái đề liên quan tới hiện tượng đời sống các em ạ thì bây giờ thật ra cái câu hỏi mà chúng mình cần phải đặt ra cho cái phần lật ngược vấn đề này sẽ là nhìn ở góc độ khác nhìn ở một góc độ khác thì vấn đề đó vấn đề đó như thế nào được không ạ? À? Đây nhá, đây chỉ là thường thôi nhá. Còn về cơ bản thật ra là cũng sẽ à, cũng sẽ những cái đề về hiện tượng về tư tưởng đạo lý là mình cũng có thể dùng mình cũng có thể viết viết nhìn cái vấn đề đó từ một cái góc độ khác bình thường nhá các bạn nhá Ví dụ như ở đây chúng ta nói về gì ạ? À chúng ta nói về sự tha thứ đi Ví dụ đề bài là ý nghĩa của sự tha thứ đi Vai trò hay ý nghĩa của sự tha thứ Thì ví dụ như chúng ta nói nhìn từ một cái góc độ khác Thì chúng ta thấy rằng là sự tha thứ ở đây không đồng nghĩa với việc dung túng cho những điều xấu, những điều ác Phải không ạ? À? Mà chúng ta phải kiên quyết đấu tranh lại với những điều đó Ý là như thế Tức là một cái câu rất đơn giản thôi Khi chúng ta nhìn nhận cái vấn đề Chúng ta nói rằng là à chúng ta phải khoan dung Chúng ta phải tha thứ cho những cái lỗi lầm của người khác à, Đấy kiểu kiểu như vậy Thì ở đây chúng ta cũng sẽ có thể nhìn nhận trên một Nhưng tha thứ không có nghĩa là dung túng cho những điều xấu, cho những điều ác Đó, tức là gì ạ? Các bạn hãy chú ý giúp cho chị một điều là Ở đây chính là cái cách để chúng ta nhìn nhận cái vấn đề đó trên một cái phương diện khác để làm cho cái vấn đề đó trở nên toàn diện hơn thôi. Ok chưa ạ? Ý nghĩa của nó chính là như thế Nên các bạn cũng đừng quá nặng nề về việc này Bởi vì về cơ bản như chị đã nói rồi Đối với câu nghị luận xã hội Thì cái quan điểm mà các bạn đưa ra ngay từ đầu là cái quan trọng nhất Tất cả sẽ được triển khai từ cái đó Thế nên là tất cả đều được triển khai từ cái quan điểm ban đầu các bạn đưa ra nên các em ơi, điều mà chúng mình cần phải làm đó là dùng mọi cái lập luận của chúng ta, dùng mọi cái lý lẽ của chúng ta để đi thuyết phục người đọc về cái quan điểm mà chúng ta đã đưa ra ngay từ đầu các bạn nhá. Ok chưa ạ? Thêm một cái khó khăn nữa mà các bạn cũng gặp ở đây đó chính là về phần diễn đạt. Thật ra thì cái phần diễn đạt nó là một cái lỗi mà thường là nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần chúng mình ạ. Chị cho rằng nếu như mà để nói là làm thế nào để có thể gọi là gì ạ diễn đạt nó hay nó trôi chảy nó sáng tạo mang bản sắc riêng của các em thì chỉ có một cách thôi ạ đó chính là chúng mình phải luyện tập hàng ngày được không ạ chúng mình phải luyện tập thôi đây là cái chiếc chìa khóa duy nhất lại quay trở lại cái vấn đề ngày hôm nay ngay từ đầu chị đã nói với các bạn thôi đó chính là hãy dùng cái sự tự nỗ lực của mình để có thể chạm đến may mắn và để có thể chạm đến thành công. Hãy luyện tập hàng ngày, kể cả ngay cả những cái status mà các bạn viết ở trên Facebook của các bạn cũng sẽ là một cái cách để gì ạ? À? Để bản thân các bạn có thể bản thân các bạn có thể rèn luyện nghị luận xã hội mỗi ngày. Bởi vì về cơ bản nghị luận không phải là những gì xa vời Nghị luận xã hội là những cái đang diễn ra Là cách chúng ta đưa ra quan điểm về những cái vấn đề đang diễn ra hàng ngày Thế nên là chị thì chị mong rằng là các bạn hãy chăm chỉ, thật là chăm chỉ để luyện tập mỗi ngày nhá Ok không ạ? À? Trọng tâm của buổi ngày hôm nay chính là phần mà chị Hiên sẽ tặng quà cho chúng mình Và không biết là ở thời điểm hiện tại thì có bạn nào mong muốn rằng là chúng mình sẽ cùng với nhau được nhận quà không? Những gì muốn chia sẻ thì chị cũng đã chia sẻ cùng với các bạn không phải là chỉ trong riêng buổi ngày hôm nay Mà là trong rất trong 3 buổi vừa qua chị đi cùng với các bạn thì chị cũng đã đều cung cấp cho các bạn những cái phần kiến thức để các bạn có thể áp dụng ngay và luôn trong cái tiến trình học tập của mình. Đúng không ạ? Thì bây giờ chị sẽ dành tặng quà cho các bạn nhé. Ok không ạ? À? các bạn ơi chị đã nói rồi Trọng tâm của ngày hôm nay là để tặng quà cho chúng mình Được không ạ? Những bạn nào muốn nhận quà thế Cho chị Hiên xem nào Giơ cánh tay cho chị Hiên xem nào Đó có rất là nhiều bạn muốn nhận quà và để có thể nhận quà, mời các bạn cùng hoàn thành nhiệm vụ giúp chị nhé. Được không ạ? Nói về phần quà, chúng ta sẽ có giá trị phần quà như sau. À, giá trị phần quà. Được không ạ? Giá trị phần quà, chị xin được dành tặng hai phần quà. Hai phần quà gọi là đặc biệt nhất giải đặc biệt nhất được không ạ? Bao gồm à đây nhá, hai phần quà đặc biệt nhất bao gồm mỗi phần quà giá trị của mỗi phần quà sẽ là một cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội. Được không ạ? À? Nghị luận xã hội cộng với cái bộ video trong chiến dịch nghị luận xã hội vừa qua. Xịn chưa, xịn chưa? Được không nào? Cộng thêm với cả một bộ dẫn chứng nghị luận xã hội bản mềm nha. Đó. Chúng mình ơi. Chúng mình. Đây là hai cái phần quà đặc biệt nhất. Được chưa ạ? Còn lại tất cả những bạn đều tham gia trong cái bộ dẫn nếu như mà bạn nào mà đã có nghị luận xã hội rồi tức là các em đã mua cái cuốn này rồi mà các bạn may mắn nhận được tiếp cái món quà đến từ học văn chị Hiên thì chị sẽ thay thế cái cuốn đó, cái cuốn nghị luận xã hội này bằng cuốn săn 8 cộng để gửi cho các bạn nhé. Nói chung là sẽ thay thế bằng một cái cuốn sách để phù hợp với cái lớp học của các bạn. Được không ạ? Lớp 8 thì sẽ tặng sách lớp 8, lớp 9 thì sẽ tặng sách lớp 9, lớp 10 tặng sách lớp 10, 11 tặng sách 11, 12 tặng sách 12. Ok chưa ạ? Đây là phần quà đặc biệt nhất. Còn lại tất cả những cái phần quà phổ thông hai phần quà đặc biệt nhất nhá còn lại những cái tất cả tất cả các bạn tất cả các bạn khi tham gia hoàn thành nhiệm vụ một lát nữa sẽ có nhiệm vụ rất là đơn giản thôi được không nào tất cả các bạn khi hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ đều được tặng đó là cái bộ video chiến dịch nghị luận xã hội này cộng với bộ dẫn chứng nghị luận xã hội. À được không ạ? À? Có nghĩa là sẽ có hai bạn đặc biệt nhất là sẽ nhận được cái món quà đó là một cái cuốn sách của học văn chị Hiên cộng với đó là tất cả những cái phần quà kèm theo ở đây. Ok chưa nào? Bây giờ sẽ là nhiệm vụ dành cho các bạn và tối đa trong ngày hôm nay Học văn chị Hiên chỉ tặng cho 100 bạn thôi nhé 100 bạn cái món quà này thôi đó là bộ video chiến dịch Nên là nếu như bạn nào muốn nhận quà Thì một lát nữa phải hoàn thành nhiệm vụ ngay Và các bạn ơi nhiệm vụ của chúng mình ngày hôm nay Chị xin được gọi tên nhiệm vụ Đó chính là Nói lời cảm ơn Các bạn thân mến Chị xin phép được gọi tên nhiệm vụ ngày hôm nay Là nói lời cảm ơn Và đề bài, tức không hẳn là đề bài mà điều mà các bạn cần làm đó chính là đăng một bài viết được không ạ? À? Với tựa đề Cảm ơn lên Facebook của mình. Được không ạ? À? Và gắn hashtag được không nào? Học văn chị Hiên nhá. Được không ạ? À? Học văn chị Hiền cộng với được không ạ? À? Chiến dịch được không? Chiến dịch bứt phá nghị nghị luận xã hội. Không nhất thiết là các bạn phải cảm ơn chị hay là cảm ơn đội ngũ học văn chị Hiên. Chỉ đơn thuần là một cái bài nói lời cảm ơn. Có thể là cảm ơn chính bản thân của mình. Vì ngày hôm nay mình đã thực sự nỗ lực có thể là cảm ơn bố mẹ bởi vì đã cho con được những điều kiện tốt nhất để kiên trì và bền bỉ trên hành trình mà mình đang đi. Có thể là lời cảm ơn đối với người bạn thân của các em. Cảm ơn mày bởi vì đã luôn bên tao trong những cái lúc khó khăn nhất chẳng hạn. Hay là có thể là nói lời cảm ơn với người em trai của mình bởi vì đã luôn luôn giúp đỡ mình trong những cái lúc mà mình khó khăn và vất vả. Nhiệm vụ của chúng mình ngày hôm nay rất đơn giản các bạn ạ đó là hãy nói lời cảm ơn với mọi người xung quanh bởi vì chị cho rằng là đây là một cái lời mà nó rất là gần gũi thân thuộc nhưng mà hình như đối với chúng mình chúng mình rất ít khi nói ra điều này thì phải chị luôn luôn cho rằng khởi phát của tất cả những điều may mắn và hạnh phúc chúng ta có được trên cuộc đời này có lẽ chính là đều bắt nguồn từ lòng biết ơn đấy các bạn ạ Lòng biết ơn là gốc rễ, là cội nguồn của tất cả mọi điều tốt đẹp mà chúng mình nhận được trong cuộc đời này. Thế nên là chị rất mong rằng là các bạn có thể tham gia cái chiến dịch này cùng với chị với cái hashtag học văn chị Hiên với cái chiến dịch chiến với cái hashtag chiến dịch bứt phá nghị luận xã hội để làm gì ạ? Để không chỉ là nhận những cái món quà từ học văn chị Hiên dành tặng cho các bạn mà ngày hôm nay các bạn đã thực sự gì ạ? Các bạn đã thực sự có một cái hành trình đi qua và sẵn sàng nhìn sâu vào trong chính bản thân của mình để có thể nói một cái lời cảm ơn với mọi người nói một lời cảm ơn với một ai đó mà các bạn muốn cảm ơn hay là chính bản thân của các bạn được không ạ à? chị rất mong là có thể đối với rất nhiều bạn đây sẽ là cái bài nghị luận xã hội đầu tiên mà chúng mình viết trong năm nay Chị mong rằng là các bạn có thể tham gia vào chiến dịch này để chúng mình tham gia vào cái nhiệm vụ này để nhận quà. Và hai cái phần quà đặc biệt đấy, sau khi mà các bạn đã làm xong cái nhiệm vụ này nha, các bạn sẽ giúp chị là nhắn tin về cho admin fanpage học văn chị Hiên dẫn link cái bài đăng của các bạn thì chị nghĩ là các bạn nên đăng kèm cái bài viết kèm theo một cái bức ảnh nào đó thì chị nghĩ là các bạn nên chủ động ờ, đăng kèm một cái bức ảnh sau đó các bạn dẫn link bài viết của các bạn nhắn tin về fanpage là chị ơi em đã tham gia hoàn thành nhiệm vụ sau đó thì uh, trong ngày hôm nay đội ngũ học văn chị Hiên sẽ xem là có bao nhiêu bạn cái hạn cuối cùng để tham gia là đến trước 24 giờ ngày hôm nay và đến ngày mai thì học văn chị Hiên sẽ công bố xem hai bạn nào sẽ đạt được cái phần quà đặc biệt nhá. Còn lại tất cả những cái bạn tham gia thì trong ngày hôm nay và ngày mai cũng sẽ nhận được những cái món quà từ học văn chị Hiên luôn giống như cái mà chị đã nói ở đây được không ạ? À? Thì cái phần quà đặc biệt sẽ dựa trên cái tiêu chí đó chính là Thứ nhất là các em phải hoàn thành nhiệm vụ này Cái thứ hai là đánh giá trên cái nhiệm vụ này với những cái lời cảm ơn của các bạn Xem là những cái lời cảm ơn đó có chân thành hay không Có tạo ra được sự xúc động hay không Có tạo ra được một cái động lực lớn lao hay nói cách khác Là cái phần mà các bạn viết có truyền cảm hứng lớn Đến cho những người đọc bài viết của các bạn hay không Được không ạ? À? <laughs> rồi chị tạo ảnh em chụp ảnh chị ơi thôi đừng chụp chị làm gì ừ, em cứ lấy một cái bức ảnh nào cũng được em chụp chị chị ơi ai đây nào chú Vinh ơi chụp nào chụp một khoảnh khắc nào cảm ơn nhiều người được không chị cảm ơn ai cũng được chỉ cần là điều mà các bạn muốn nói với người đó và ngày hôm nay điều quan trọng nhất là gì ngày hôm nay điều quan trọng nhất là các bạn nói ra được một cái lời cảm ơn với ai đó thì đấy đã là sự thành công của các bạn rồi nên chị rất mong rằng là mặc dù đó là một cái điều mà chúng ta thấy rằng là gì ạ rất là để rất khó để nói ra nhưng mà chị mong rằng là các bạn hãy sẵn sàng nói ra lời cảm ơn bởi vì giống như chị nói cùng với chúng mình đây ạ cốt lõi và cội nguồn của muôn triệu điều may mắn trong cuộc đời này đều xuất phát từ lòng biết ơn và hãy và đây là một cái cơ hội để chúng ta được tỏ bày lòng biết ơn đó các bạn ơi, thì đây chính là phần quà tặng cũng như là nhiệm vụ mà chị muốn giao cho chúng mình để chúng mình có thể viết cái bài nghị luận xã hội, viết những cái điều đơn giản không hẳn là đừng đừng có áp lực. Đừng có áp lực là chúng ta gì ạ, à, phải phải viết thật là hay không các em ơi. Tất cả mọi điều hãy cứ đơn thuần nghĩ ra rằng là đây là những điều mình thực sự mong muốn được nói ra. Và ngày hôm nay nhờ có chị Hiên gợi mở mà mình đã làm được điều đó mình viết được một cái gì đấy mà bản thân mình cảm thấy rằng có giá trị để đăng lên trên Facebook trên gì ạ? À trên uh, Facebook cá nhân của mình. À chị ơi em lỡ chụp lúc chị nói hơi xấu chị thông cảm nha. <laughs> không sao không sao. Không chị không quan trọng điều đó đâu, không vấn đề điều đó đâu nhá. Được không ạ? Không vấn đề điều đó đâu Điều quan trọng là gì ạ? Điều quan trọng là các bạn cứ viết những cái gì mà các bạn cảm thấy à, Các bạn cảm thấy rằng là à, Chúng mình muốn nói ra là được Ok không ạ? Đây, nếu mà bạn nào muốn chụp thì có thể chụp chị trong lúc như này được không ạ? À? ngày hôm nay phải chia sẻ chân thành là chị không có thời gian để chỉn chu nhiều bởi vì là lúc mà chị dậy á, là tầm hơn 4 giờ ấy thì là em bé nhà chị cũng dậy thế nên chính vì là em bé nhà chị cũng dậy là chị không có thời gian để mà chỉn chu nhiều à, chỉ nhanh nhanh chóng chóng là đi à, gọi là vệ sinh cá nhân đánh răng rửa mặt các kiểu rồi quay trở về đây cùng với các bạn thôi đấy chỉ kịp như thế thôi nhưng mà chị thì chị tin rằng là cái sự nhiệt tình và chân thành của chị chính là một trong những cái điều quan trọng nhất để các bạn vẫn đang ở đây cùng với chị và vẫn đang ở đây cùng với học văn chị Hiên đúng không? <laughs> các bạn thân mến, đây sẽ là một cái lời ờ, nói cuối để chúng mình cùng kết thúc cái chiến dịch ngày hôm nay. Vậy là hành trình 4 ngày dậy sớm đã đi qua. Chị rất biết ơn các bạn bởi vì tất cả sự nỗ lực của các bạn trong hành trình vừa rồi. Và chị luôn luôn tin rằng bằng một cơ duyên nào đó chúng mình được gặp gỡ nhau. Chị mong rằng chúng ta sẽ kéo dài cơ duyên đó để giúp cho các bạn có thể đạt được những cái kết quả thật là đáng nể trong hành trình học văn của mình và các bạn cũng sẽ yêu mến môn học này hơn nhá chân quý và biết ơn các bạn rất nhiều và mong rằng là các bạn sẽ viết được những cái bài sẽ viết được những cái lời cảm ơn chân thành từ chính trong trái tim của mình nhá được không ạ à? và hẹn gặp lại các bạn ở trong khóa học bứt phá nghị luận xã hội diễn ra vào tháng 9 thì nên là nhất định phải đăng ký khóa học này để gặp lại chị Hiên gặp lại mọi người và chiến đấu hết sức lực của chính bản thân mình nhá. Bởi vì chẳng có thành công nào là tự nhiên có cả mà tất cả đều được bắt đầu bằng gì ạ? À? Bằng chính sự nỗ lực của các bạn đấy. Được không nào? Cảm ơn chúng mình rất nhiều và hẹn gặp lại chúng mình ở trong những phần phát trực tiếp tiếp theo Sáng ngày mai là không phải dậy nữa rồi nha <laughs> Bye bye Nhớ tham gia nhiệm vụ để nhận quà cùng học văn chị Hiên nhá Bye bye các em, bye bye Đăng ký ngay khóa học nghị luận xã hội chuyên sâu cùng học văn chị Hiên để cải thiện kỹ năng, phương pháp làm bài, thực chiến đề, với lộ trình học tập hoàn toàn mới phù hợp với tất cả các bạn học sinh từ lớp 8 đến lớp 12. Hãy cùng gặp chị trong khóa học này để chinh phục nghị luận xã hội các bạn nhé!